Ủa? Em không túc rồi hả? Tại vì là hôm nay là đẹp không? Sao vậy? Thiệt Ôi trời Thiệt Thiệt Đẹp Nói sao? Đẹp Đẹp Đẹp Đẹp Dạ, không có cái gì nè chồng nha え髪切ったそんなことない可愛いいすごいかわいい今日すごいかわいいおしゃれおしゃれこれね